Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất Trần Anh Tông phường 9, diện tích 500m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường xe hơi, cách trục chính Hùng Vương 550m, cách Hồ Xuân Hương 2,5 km, gần chợ, cây xăng, trụ sở công an, trường học các cấp, dân cư sầm uất, thích hợp đầu tư khách sạn, biệt thự sân vườn. Giá 15 tỷ đồng. Đất hẻm Triệu Việt Vương phường 4, diện tích 67 m2, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng đông nam, đường xe hơi, cách trục chính 15m, cách trung tâm Đà Lạt 2,8 km, gần cây xăng, trường học, chợ, dân cư yên tĩnh, đất thế dương, view thoáng, giá 1,3 tỷ đồng. Đất Thăng Long Lạc Dương, diện tích 127m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường xe hơi, cách bùng binh lang biang 400m, gần chợ, trường học, ủy ban, khu dân cư yên tĩnh, giá 2,9 tỷ đồng. nhà ba mặt tiền Ngô Gia Tự phường 12, diện tích 230m2, diện tích sử dụng 540m2. Sổ riêng xây dựng đã hoàn công, hướng Bắc, Tây và Nam. Đường xe hơi 5m, kết cấu một hầm một trệt một lầu một áp mái, 10 phòng ngủ, 11 nhà vệ sinh, tất cả các phòng có điều hòa. Cách Hồ Xuân Hương 4 km, gần chợ, ủy ban, để lại toàn bộ nội thất. Giá 15,5 tỷ đồng, nhà hẻm Nguyên Tử Lực phường 8. Diện tích 60m2 5 x 12m. Sổ chung nông nghiệp, mua bán vi bằng có xác nhận nhà ở. Hướng Đông,